Sambuddhasa tassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Hôm nay chúng con à, những là Phật tử ở Sài Gòn họ đủ duyên lành về với thiền viện ngày hôm nay à, đầu tiên xin cho chúng con được đầu thành lãnh lễ sư tam bái là những người phật tử tại gia tại à, huyện nhà bè quận 7 thành phố Hồ Chí Minh à, chúng con à, có tác ý trở về thiền viện với cái nhân viên à, được một lần trở về đây trong đại lễ dân y Katina à, chúng con có cái tâm lành nhiều đời kiếp có duyên lành thì hôm nay chúng con được quay trở về đây à, các anh em bảo ban nhau trở về với thiền viện là trước đảnh lễ à, chư Phật sau là chúng con tác y cúng dường à, lễ phẩm đến chư tăng đang tu tập nơi đây à, chúng con à, nguyện xin trên à, sư à, thương tưởng chúng con à, thọ nhận à, những lễ phẩm này để chúng con à, được phần phước báo nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng này con mọi người cảm chị bà ba ba nếu mà mình không đụng lễ vật dụng đồ ăn tùy dạ. trên sư đã thương tượng chúng con thọ nhận lễ phẩm này à, chúng con cũng à, xin sư cho chúng con à, vài lời à, khuyên nhắc tu tập à, theo chánh pháp của chư Phật để chúng con à, làm cái hành trang à, tu tập trên bước đường à, học Phật của chúng con nam mô Phật mọi người nam mô bích thaya nam mô dhammaya nam mô sanghaya à, hôm nay thì quý phật tử à, à về à, tìm về à, đảnh lễ chư tăng rồi cúng dường vật phẩm à, trước đây thì mình đã từng tới chùa rồi dạ chúng con có nhân viên đến chùa được ba lần và à. ở đây có một số anh em thì chỉ lần đầu tiên thưa sư à, à. Ừ, thì à, dù cho là lần đầu hay là nhiều lần thì à, khi mình tới một ngôi chùa nó có cái nhân duyên là không phải ngẫu nhiên mình à, được tới chùa à, có cái nhân duyên gì đó trong quá khứ bởi vì vòng luân hồi thì rất dài à, trong cái vòng luân hồi này mình đã từng gặp nhau thì à, cùng tu tập ngày hôm nay thì quý vị là người thân phận là người tại gia cư sĩ nhưng mà không phải là kiếp nào mình cũng vậy những kiếp mình từng là ông sư ngày lê đi ngày nói đó chưa ai chưa từng đắc thiền chưa ai chưa từng xuất gia à, như vậy thì trong cái vòng luân hồi này mình đã từng là cái người xuất gia cho nên mình mới hiểu được cái hoàn cảnh của người xuất gia à. Và mình đã từng là cái người đã hành thiền đã đắc thiền nhưng mà mỗi kiếp sinh ra thì do mình chưa có diệt vô minh và tha mái cho nên khi mình sinh trong cái thân phận nào thì mình dính vào cái đó chứ mình không nghĩ rằng mình đã từng là ông sư đã từng xuất gia nhắc như vậy để cho quý vị hiểu rằng là mình đã từng là cái người xuất gia đã từng là cái người hành thiền à. thì à, kiếp này mình sinh ra trong cái thân phận là cái người nam người nữ cư sĩ nhưng mà mình à, vẫn còn tìm đến à, cái ngôi nhà cũ mà mình đã từng ở ừ. thì nhờ vậy thì mình mới gieo được cái duyên lành tiếp tục cái cuộc hành trình cho tới khi nào mình à, làm xong cái phần sự thực ra thì cái bổn phận của mình sinh ra trong cuộc đời này là để làm gì có biết không có ai biết không Nào. mình thấy các bậc a la hán đây khi mà các ngài làm xong phận sự đây thì các ngài chỉ nói là sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong tức là cái việc mà cần làm khi mình xin làm người đó bây giờ làm xong rồi tức là mình chứng ngộ cái chân lý tứ thánh đế à, có thể nói rằng do một cái số cái điều kiện nào đó khi mình sinh ra thì à, có thể mình quên mất cái kia cái lời mình đã từng hứa với đức phật ừ. cho nên thì à, đôi lúc mình nghĩ lại thì mình lại muốn quay trở lại thực ra thì à, xin nói rằng kiếp người nó rất khó à, không phải là ngẫu nhiên nó phải nói là sinh làm người là khó rồi xin làm người mình được sống hết cái tuổi thọ của cõi người là rất khó sống hết tuổi thọ đó rồi mình gặp được chánh pháp là còn khó hơn nữa gặp chánh pháp mình tu tập được theo cái chánh pháp rất khó à, như vậy thì mình phải hiểu rằng tại sao đức phật nhắc như vậy bởi vì muốn xin làm người mình phải có cái có giới à, là ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ triệt tức là ngũ giới mình không giữ thì con đường mình tái sanh làm người làm trời ra thì nó chấm dứt như vậy thì mình chắc chắn rằng khi mình tái sanh làm người là tức là do cái thiện nghiệp nó đưa mình đi tái sanh ừ, thiện nghiệp đó là nó có giới à, mình sinh làm người rồi mình lại được sống ít ra là bây giờ thì cũng có người bốn năm mươi ba mươi gì đó đại khái là cũng được nhiều có có những người sinh ra chết liền vài ba chục tuổi chết không kịp tu xin làm người mà sống hết tuổi thọ bây giờ tuổi thọ kiếp người là 50 70 gì đó bây giờ kiếp này thì Đức Phật nói là khoảng trung bình là 70 tuổi sống hết tuổi thọ kiếp người rồi được gặp chánh pháp hôm nay mình gặp chánh pháp chứ vài à, tức là vài ngàn năm sau rồi chánh pháp nó không còn nữa tại Đức Phật nói là nó chỉ tồn tại 5 ngàn năm à, mình gặp chánh pháp mình mới tu được phải nhớ vậy đó thì khi Đức Phật nói về à, sự thực cuộc đời nói về nhân quả nói về à, những cái giáo lý mà cao siêu để giúp cho mình nhận ra sự thực cuộc đời đó à, thì mình mới nỗ lực mình tu không có giáo lý nhân quả thì có lẽ là mình, mình tin vào cái số phận mà tin số phận thì mình không có không không có tu tập được tức là ngày nay mình làm phước là do mình tin nhân quả chứ mình tin vào thượng đế hay tin vào một cái đấng thần linh thì mình xin cái ông đó nhiều hơn là mình đi làm phước bố thí nhưng mà tin nhân quả mình gieo cái nhân này thì mình sẽ gặt cái quả này không tin nhân quả là nó khó thành tựu cái phước bố thí thì nhớ mình bố thí là mình đang gieo cái nhân à, khi cái quả nó trổ thì mình gặt hái đức phật nói là người giàu sang trong cái kiếp này đó là do cái phước bố thí trong quá khứ còn người nghèo là do người ta không biết bố thí cả mình tin lời dạy đức phật cho nên mình làm cái việc bố thí đức phật nói là nếu như các chúng sinh hiểu giống như à, như lai hiểu đó à, cái quả của bố thí là nó cho cái sự giàu sang thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ cho dù còn mấy anh cuối cùng nếu chưa bố thí mình cũng phải bố thí bởi vì nếu không bố thí thì mình không có cái tài sản trong kiếp sau trong vòng luân hồi này cho dù mình à, à sinh ra mình à, có cái cơ hội tu tập nhưng mà nếu mình chưa phải bậc a la hán thì mình vẫn phải nương nhờ vào cái phước bố thí à, lý do tại sao bởi vì có cái phước bố thí mình mới được cái cái tài sản được cơm no áo ấm à, được sống cuộc sống nó sung túc mình mới có cơ hội tu và rất nhiều người người ta thiếu cái cơ hội đó à, không không có nghĩ tới việc đi chùa nữa nhưng nó chỉ bố thí phải không? À, thì may mắn là mình đã được à, thân người được cái à, sống có cái tuổi thọ rồi à, mình à, à, có được cái điều kiện để à, rảnh rang đi chùa làm phước tiếp tục nhưng mà trên hết là mình vẫn phải nhớ đức phật dạy là mình làm gì làm phải hành thiện ừ, thường xuyên mình suy xét à, bởi cái này nó rất quan trọng Những cái người nếu mà chỉ sinh ra để ăn với mặc với hưởng thụ vật chất thì à, mình không hơn cái loại cầm thuốc nhưng mà do mình có cái cái trí cho nên mình tận dụng cái này để cho mình uh, hành thiền mình suy xét về cuộc đời mình tập buông ra nó phải là cái gì mình buông ra được cái đó mình mang theo còn cái gì mình chấp giữ nó thì cái đó mình phải bỏ lại à, có hiểu chỗ này không Tức khi mình buông ra bằng cách mình bố thí à, mình san sẻ nó thành cái phước cái phước thì không ai có thể lấy của mình được nhưng mà vật chất thì người ta có thể lấy được cho nên mình làm phước với cái nguyện vọng là mình đã thứ nhất là mình tạo cái tài sản trong tương lai cái thứ hai là mình tập cái cách buông bỏ không phải dễ gì bố thí đâu nhưng cái đồng tiền mình làm bằng cái mồ hôi nước mắt dứt ra là không phải là dễ cho nên mình thấy rất nhiều người không dám bố thí à, không dám bố thí mà không không bố thí thì mình không có tạo được cái phước không tạo được cái phước trong cái đời sau mình để cho mình nó nó, nó được giàu sang được đỡ khổ hơn à, thì đó thì mình là người phật tử mình may mắn mình gặp phật pháp có niềm tin với phật pháp cho mình cố gắng mình thực hành những cái gì mà nó có thể làm được để cho mình à, à, mang theo qua kiếp sau mình suy nghĩ là số phận con người nó rất mong manh qua một cái đợt dịch vừa rồi mình thấy là rất nhiều người bao giờ nó chưa hết nữa nhờ nó rất nhiều nơi thành phố Hồ Chí Minh sáng sẽ đọc tin tức là cũng hơn một ngàn người à, nhiễm F0 một ngày đó Việt Nam bây giờ là cũng báo động tức là một ngày 70 ngàn người hơn 70 ngàn người mới ngày hôm qua có bốn mấy ngàn bữa nay tới 70 ngàn à, rất nhanh à, trong số đó thì có rất nhiều người sẽ phải chết Hà Nội giờ là một ngày hai hai ba chục người chết ừ như vậy thì à, thấy người ta chết thì mình phải lo tu tôi nhớ vậy đó mà mình không chết cái này cũng chết cách khác à tôi nhớ đức phật nói là chết là cái điều chắc chắn à, hôm nay mình không có bị covid thôi chết vì covid thì à, tới già mình phải chết à, làm già rồi phải chết à, chết mà mang theo được cái gì đức phật nói là ta đi với nghiệp của ta tức là những cái điều gì mình đã làm ra thì mình mang theo cái đó nghiệp tức là những cái hành động và lời nói của mình thiện nghiệp là những hành động lời nói đem lại lợi ích cho mình cho mọi người còn ác nghiệp thì nó ngược lại như vậy thì mình cố gắng à, tạo những cái thiện nghiệp để ra đi cho nó không hối tiếc không có gì phải hối tiếc ừ. thì có ai muốn hỏi gì không có ai muốn hỏi ở đây có ai đọc sách không sư không có cái tài sản gì chỉ có dịch sách rồi ai à, ví dụ như là ai mình muốn tìm hiểu về giáo pháp thì à, chia sẻ lại có hay đọc sách không chắc có ít cơ cơ hội để tập thực ra thì đức phật nói là chánh kiến hay trí tuệ nó phát sinh là do do nghe hay là do đọc sách cái thứ hai là do như lý tác ý mình đọc sách mình nghe pháp thì nó phát sinh cái trí tuệ à. nhưng mà nếu mình có như lý tấn ý thì cái trí tuệ nó sâu sắc hơn thực ra trí tuệ là rất cần cơ mà nó mặc thiếu được chứ trí tuệ đừng có thiếu mình thiếu trí tuệ là nó biết lại con đường mình tái sanh tốt này. Ừ. thì à, có ai cần sách thì sẽ biếu ta chứ còn chứ chẳng có gì hết <laughs> nhưng mà rồi sư dịch à, cái bộ à, tường giải thân tình đạo này các bạn có đọc cái cuốn đó chưa à đọc là cái này nó hơi khó nè thấy được chưa là đọc thằng ấy nào thế là nó có nó có ba cuốn đọc, thì à, một bộ nó chắc phải năm cuốn nhà đây có ba một hai ba còn 4 năm thì chắc cái cuối năm mới có thì biểu mọi người mang về đọc thì cái, cái đây là cái cái lộ trình tu tập từ giới định tuệ là mình phải đi từng bước vậy đó chưa giữ giới cho trong sạch thì mình hành thiền không được cho nên phải giới định tuệ rồi để không có ai hỏi gì nữa không Dạ, sẵn hôm nay có duyên lành thì à, chúng con xin chân sư à, ban bố chúng con à, vài nét cơ bản về à, tứ thánh đế và bát chánh đạo. Dạ, chân sư dạy chúng con à, vài cái điều cơ bản về à, giáo lý tứ thánh đế và bát chánh đạo để chúng con à, phù hợp với căn cơ chúng con để ừ. à, chúng con có được cái hạt giống tốt à, ngay phút hiện tại cũng như là làm cái hành trang cho những kiếp à, hậu lai sau này. Thực ra thì à cho dù là mình là người tại gia thì con đường tu tập nó cũng không khác gì người xuất gia và bên đây chỉ có một con đường thôi à. người xuất gia thì à, mặc dù là giới luật nhiều hơn nhưng mà cái đó nó chỉ để hỗ trợ tức là do người xuất gia là phải lệ thuộc vào cơm ăn áo mặc của người khác cho nên mình cần phải à, thực hành giới cho nó tốt hơn nên là tránh được những cái điều cần tránh nên khi mình hành thiền nó mau hơn à, điều đó không có nghĩa rằng người tại gia cư sĩ mình à, ít hơn có nghĩa là mình sống dễ vui mình vẫn có thể thành tựu ừ. nói chung giới là cái hàng rào để ngăn những cái thân và khẩu bất thiện không có giới thì mình à, có thể nói là mình sống bừa bãi à, thân làm điều ác rồi miệng nói lời ác Ờ, người tài gia cư sĩ đức phật nói là mình có năm giới là không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối rồi không có uống rượu và các chất say mặc dù năm giới nhưng mà nếu mà phân tích ra thì nó cũng khá nhiều giới trong đó à. vậy cái không sát sanh là mình phải tránh tất cả những cái việc làm tổn thương tổn hại đến các cái cái loài chúng sinh chứ không phải là chỉ giết người không uhm bởi vì à, cái quan trọng nhất là cái tâm sát vậy nghiệp chính là cái tâm à, chứ không phải là cái hành động cho nên khi mình à, giữ giới không sát sanh là cái tâm mình phải thực sự có cái cái lòng từ bi mình phải giữ cái giới đó được ừ. không trộm cắp gì mình tôn trọng cái um, tài sản người khác hay là tôn trọng cái tài sản của mình thì mình không có có lấy cắp của người khác à, tà dâm thì là mình tôn trọng cái hạnh phúc của bản thân mình và của mọi người mình không có tà dâm đa số sinh thấy rằng đa đa số phật tử thì hay nói là cái giới gì cũng cũng có thể giữ được giữ giữ cái giới nói dối là khó nói dối nó gần như thành cái cơ chế trong mỗi người nên là tự bảo vệ mình à, tức là mình sợ bị người khác thấy được những khuyết điểm của mình thấy được những cái lỗi lầm của mình mình hay nói dối nên thực ra thì khi mình đức phật nói là cái giới gì á mình có thể phạm được chứ nói dối đừng có phạm bởi vì khi mình phạm cái giới này thì tất cả các giới khác mình lại dễ phạm trừ khi mình dám à, thừa nhận những cái khuyết điểm của mình hay là mình dám coi như là nhìn nhận những cái lỗi lầm của mình thì mình mới thực hành được những cái cái điều khác như vậy tới đối đạo Phật thì cái giới nói dối lại rất quan trọng mà sát sanh có thể là do một phút nhất thời mình không kềm chế được bản thân mình sát sanh nhưng mà nói dối là một cái cơ chế dường như là nó à, cái nó ẩn tàng trong con người mình luôn luôn nó che đậy sự thực nó không muốn để cho mọi người thấy cái cái khuyết điểm của mình như vậy thì cố gắng giữ cái giới nói dối này còn cái uống rượu chất say thì biết rồi cái tai hại của nó là vô cùng nên là cái cái nguy hiểm nhất của cái cái uống rượu chất say là sau này mình sinh ra trở thành cái người điên loạn ừ, điên loạn vậy mình sống bừa bãi uống rượu vô nó không kiểm soát được bản thân được à, không kiểm soát được mà không kiểm soát được là mình có thể phạm vào tất cả các giới ừ. như vậy thì cái bước đầu người người phật tử mình là phải giữ ngũ giới à, trong cái quá trình mình giữ giới thì mình thực hành những cái pháp như bố thí để nó hỗ trợ bố thí và nhẫn nại mặc dù nó có cái quả khác nhưng mà nó lại hỗ trợ cho cái thế giới nếu như mình không có bố thí đó thì có lẽ là mình không có giữ giới cho nó tốt được bố thí đây có nghĩa là mình buông ra bởi vì có khi nó mình giữ giới tốt nhưng mà nó đụng chạm tới cái quyền lợi của mình cái mình lại không muốn giữ giới thường thường cái phá giới là do à, nó đụng chạm tới cái sinh mạng hay đụng chạm tới những cái tài sản của mình cho nên mình không có không giữ giới được mình tập bố thí để cho mình buông ra giống như nhánh lại, kham nhẫn thì mặc dù nó kết quả của nó khác nhưng mà nếu mình không có học cái pháp kham nhẫn thì mình lại không có giữ giới được mình không có tâm từ à, không có cái à, kham nhẫn đủ cái mà tránh những cái điều ác như vậy thì những tất cả những cái ba la mật nó đều hỗ trợ cho các cái ba la mật khác cho nên 10 ba la mật nhưng mà mình thực hành một cái là chín cái kia nó hỗ trợ theo hỗ trợ. nó không có chín cái kia là cái ba la mật này mình thực hành rất khó à, con đường tu tập của mình thì theo đức phật thì nó phải có chánh kiến bắt chánh đạo nó gồm có 8 cái yếu tố chánh kiến thứ hai là mình có chánh tư duy thứ ba là có chánh ngữ à, thứ tư là chánh nghiệp thứ năm là chánh mạng thứ sáu là chánh tinh tấn thứ bảy là chánh niệm thứ tám là chánh định như vậy thì tám yếu tố này nó tạo thành giới định tuệ à, có thể nói là giới tức là mình tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng là ngữ tránh giới định tức là tránh tinh tấn tránh niệm tránh định còn tránh kiến và tránh tư duy tức là nó thuộc về nhóm tuệ à, mặc dù sắp là tránh kiến trước nhưng mà tu là phải tu cái cái giới trước à, tu cái miệng trước tránh ngữ là trước tránh ngữ là tránh nghiệp tránh ngữ tức là nói không nói dối này không nói cái lời gây chia rẽ không nói những cái lời mà à, thô lỗ và không nói những cái lời vô ích là chánh ngữ như vậy chánh ngữ nó có bốn yếu tố bốn chi phần chánh nghiệp tức là mình không sát sanh không trộm cắp không tà dâm còn chánh mạng là chánh nếu về người tài gia đức phật nói là tránh năm cái nghề này đừng có làm tức là buôn bán khí giới à, à, buôn bán chất uh, à, gây say rồi buôn bán thú cho người khác mổ thịt buôn bán các cái loại mà à, buôn bán người cho người người ta làm nô lệ đó năm cái nghề này cũng nên làm bởi vì nếu mình làm cái này là là nó tổn hại tới cái đức của mình năm cái nghề đó tức là không có buôn bán à, chất à, khí giới này à, những cái à, súng đạn hay là bom mìn gì đó không buôn bán à, buôn bán những cái chất say tích kinh nghiệm thì say ba túy hay là cái, cái à, rượu chè đó. những cái này là chính à, tránh mạng đó là cái, cái yếu tố mà đối với người tại gia cư sĩ là phải chọn lựa có nhiều người nói là bây giờ à, cái nghề của con là phải bán rượu mà giờ nó tránh mạng cái này bỏ nghề đó cái mất đi cơ hội làm ra tiền thực ra thì có những cái điều có những cái mình phải chọn lựa một bên là cái lợi trước mắt bên cái lợi lâu dài phải chọn lựa nó khó khăn nhưng mà không phải là mình không làm à tới cái um, kế tiếp kế tiếp của giới là định tới định định thì mình hành thiền nên thì mình phải có ba yếu tố tinh tấn chánh niệm và cái định à, như vậy thì cái trong cái cái nhóm định này thì mình phải tu tập cái, đầu tiên nhất là có cái cái niệm mà muốn niệm cho nó liên tục thì phải có tinh tấn cho nên tránh tinh tấn hỗ trợ cho tránh niệm à. tức là tránh tinh tấn nó giúp cho mình một mặt là ngăn cái điều ác à tránh niệm nó có mặt thì cái điều ác nó không có mặt à. rồi à, cuối cùng là cái nhóm mà nhóm tuệ tức là tránh kiến và tránh tư duy chánh kiến là phải theo đức phật đó. thường thường mình nói chánh kiến theo cái quan niệm thế gian tức là mình có cái nhìn đúng và về sự vật nhưng mà đức phật nói là chánh kiến tức là mình phải thấy khổ tức là trong cái kinh đức phật nói là đúc khê nha năng đúc khasimodaya năng nha năng đúc khát nirothe nha năng đúc khát nirotha gamaniya bati padaya nha năng tức là thấy được khổ thấy được nhân sanh khổ thấy được sự diệt khổ thấy được con đường nhân diệt khổ cái đó là chánh kiến à, như vậy thì mình phải hiểu được khổ là gì khổ tức là cái năm vật cái thân tâm mình đây là khổ à, thường thường mình nói cái khổ mà của thế gian là mình à, bị mất mát tài sản hay bị hành hạ thế này là khổ nhưng mà thực ra đức phật nói cái khổ lớn nhất là do mình chấp cái này là ta mà thực ra nó không phải là ta do mình chấp cho nên là mình khổ à, như vậy thì cái khổ đế là năm uẩn cái nhân sân khổ tức là cái tâm tham của mình cái lòng tham của mình nếu mình không tham nên mình tin vào nhân quả nên là mình chấp nhận cái gì đến mình à, thì nó không có sao do tham cho nên mình cho nên mình chấp đủ thứ hết à, như vậy thì nhân sân khổ là tham và sự diệt khổ đó là diệt tham này cái diệt tham là hết khổ và cuối cùng là con đường tu tập là nãy sư nói là giải thích đến bát chánh đạo chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng à, như vậy thì con đường tu tập của dù là người tại gia cư sĩ hay là người xuất gia thì nó cũng giống như nhau mặc dù nó phần nói là tại gia thì mình bố thí rồi mình giữ giới hành thiện nhưng mà phân tích ra thì nó cũng chừng đó bởi vì con đường giải thoát nó không có cái cái cái kiểu giống như mình nói là cấp độ cấp bậc mặc dù nó có những cái <coughs> tầng giải thoát khác nhau nhưng mà nó do cái à, cái trí tuệ giải thoát mình nó chưa đạt tới cái mức nào đó thì mình ở ngang cái mức đó thôi thế còn con đường nó phải phải như nhau cùng thấy khổ nhưng mà bây giờ bậc thánh nhập luôn người ta thấy khổ nhưng mà ta diệt chỉ có ba cái phiền não thôi bậc nhất lai thì không diệt được cái gì hết bậc ana hàm tức là bậc thánh hàm diệt năm cái hạ phần kiết sử à tính như vậy thì cùng thấy niết bàn cùng diệt khổ nhưng mà cái phiền não thì mỗi một cái bậc thánh mỗi một cái bậc nó diệt chỉ một số phiền não cho tới khi mình đắc a la hán đâu thì nó mới diệt sạch sẽ các cái phiền não đó. cho nên cần phải tu tập nhưng mình suy nghĩ giờ làm ra để giữ giới cho nó trong sạch đã ừ. giữ giới trong sạch rồi tập nhìn đúng cái đó là cái phần sự của mình nhìn đúng cái nghĩa là nhìn đúng bản chất thế gian cái gì là mình cái gì là mình mang theo được thì mình tu tập cái đó còn cái gì đó không phải là mình đâu phải nó buông ra tập buông ra bởi khi mình bám vào cái đó đó nó rất là nguy hiểm người chết mình thấy có nhiều người chết là bám vào cái cái ngũ quạnh này người ta tái sanh xấu đi làm ngạ quỷ đấy người dân tộc người ta làm ma só làm những cái cái trường hợp mà nó à, rất xấu để mình cứ nghĩ được gần cái cái thân này là mình mới sống chứ không phải đâu phải nó khi ra đi là mình có cái cái thân mới tùy thuộc cái nghiệp mình làm chứ còn bám cái này cái thân ma này nó nó đâu có làm được cái gì đó hồi đó thời đức phật à, ở bên ấn độ cũng có một cái vị tỳ khưu đó thì đức phật à, quy định là tất cả các vị tỳ khưu đi vô à, xuất gia thì mình phải đi lượm những cái vải rách vải cũ để mà mình may y mặc chứ không có giống như bây giờ mình được dân y nhiều vậy có việc đó thì ông cũng đi vô trong cái nghĩa địa thì thấy có một cái tử thi à, người ta mới mang vô à, thì cái cái tử thi này của một cái cô gái con nhà giàu nên cho nên người ta liệm bằng cái vải à, rất đẹp còn tốt nữa. đó là vì này nghe là đức phật thì nghĩ rằng cái này là hợp pháp mình lấy cái, cái áo này lấy cái tấm vải này thì ngài mới lột cái cái tấm vải của cái cô gái này ra thì ngay lúc đó cô gái này mặc dù cô chết rồi nhưng mà cô tái sanh làm cái ngạ quỷ bộ cô tiếc cái thân đó cô dính vào cái thân đó sanh làm ngạ quỷ mình gọi là ma đó à, thì ngạ quỷ nó đứng ngay cái đó nó giữ cái sáng đó. thấy cái vị tỳ khưu này lấy cái tấm y của nó thì nó la lên nhưng mà vị tỳ khưu này là không nghe cho nên tới khi mà à, bị lột sạch cái tấm được cái tấm y đó chuẩn bị ra đi thì cái cái cái xác này nó nhập vô nó bật dậy nó đuổi theo à, cái cái nguy hiểm nhất là mình thấy rằng do mình chấp cái này là ta cái không buông được đúng ra mình đi tái sanh cái cô này cũng có phước thì cô đi tái sanh rồi nhưng mà cô nghĩ rằng cái này là cái thân này là ta cho nên là cô lại đứng cô giữ cái đó cô nhập vào cái đó cô đuổi theo cái vị tỳ khưu để lấy lại cái, cái tấm vải đó thì vị tỳ khưu này chạy về tới chùa phải đóng cửa chùa lại thì cái cái xác nó bật ra thì như vậy thì khi mình chấp giữ thì nó à, sinh ra cái là mình không có tái sanh tốt được mình tái sanh rất xấu phải nhớ rằng mỗi một cái ngũ quỳnh này nó chỉ tồn tại trong cái thời gian nhất định chết phải buông ra mình có cái thân mới giống cái xe mình đi thời gian là nó hư rồi bỏ mua xe mới à, nếu mình có tiền thì mua cái xe đẹp hơn không có tiền thì phải chấp nhận mua cái xe nó xấu hơn nhưng mà cái xe cũ là không xài được phải bỏ à, thì cũng vậy cái thân này nó chỉ có làm nhiệm vụ đối với mình trong một cái thời hạn nào đó mình tận dụng nó để làm những cái việc phước thiện thì uh, tốt sau này mình thay được cái cái thân mới nó tốt hơn còn không mình cứ bám ra. thường thường đa số người không không học Phật là hay bị tái sanh xấu là do mình chấp cái này là ta Đức Phật gọi là e tăng MA e MASMI e SO META TI đây là của ta cái này là của ta cái này là ta cái này là tự ngã của ta à khi mình chấp theo cách này rồi thì mình không có thoát ra được chết cái cái mong muốn gần cái đó à. cái nguy hiểm nhất là chết rồi mong muốn gần cái cái thân xác này mong muốn gần là mình không có cái phước ví dụ có người mong muốn gần nó nhưng mà người ta có cái phước người ta tái sanh chư thiên người ta gần được không có phước người ta sanh ngạ quỷ ừ. cho nên phải thận trọng đức phật nói là cả mỗi kiếp sinh ra là mình phải có một cái ngũ quẩn mới cái thân tâm mới à. chứ không phải cứ suốt cả cái vòng luân hồi mình cứ mang một cái kiếp một cái thân này không kiếp sau chừng mình là cái thân nam hay là một cái thân trừ thiên à chứ nó khác đi nó tùy theo cái nghiệp mình làm à, mình làm thì vô số nghiệp nhưng mà khi ra đi là chỉ có một cái nghiệp nó ấn định cái tái sanh cho mình thôi cái nghiệp đó gọi là cái nghiệp đưa đi tái sanh những cái nghiệp còn lại nó trở thành cái hỗ trợ cho cái, cái nghiệp kia à, bây giờ mình tái sanh với nghiệp tốt thì những cái nghiệp tốt nó trở thành cái trì nghiệp nó giữ gìn cho mình cho nên mình thấy có nhiều người sinh ra rất tốt rồi họ được cái cái trì nghiệp tốt tức là họ cứ giàu hoài họ cứ đẹp hoài họ cứ sống nó khỏe mạnh hoài có người sinh ra thì là thân người nhưng mà do cái cái thiện nghiệp họ ít cho nên sinh ra cái thiện nghiệp nó không đủ sức nó nâng đỡ thời gian sau cái họ đang giàu nó nghèo đi à, đang khỏe mạnh nó cái nó bệnh tật đi à. như vậy thì chính những cái thường nghiệp mình gieo đó nó sẽ hỗ trợ cho mình cái à, về cái đời sống của mình à, sinh ra là khác còn cái nghiệp mà nó duy trì cái cái nghiệp tái sanh lại là khác à. chứ không phải là cứ mình sinh ra tốt là mình cứ tốt hoài như vậy là mình cố gắng tạo nhiều cái thiện nghiệp tức là thường xuyên tạo thiện nghiệp đối đạo phật thì thiện nghiệp thì không nhất thiết là mình phải bố thí không bố thí cả à, trì giới rồi hành thiền cung kính phục vụ rồi hồi hướng phước tùy hỷ phước nghe pháp thuyết pháp uốn nắn tri kiến đó là 10 cái cái điều thiện mình có thể làm cho đừng nghĩ là à, nhắc là chả phải bố thí mình không có tiền sao bố thí <laughs> đó không cần tiền à, đi tới chùa hay là đi gặp người nào người ta à, thiếu cái phương tiện mình giúp đỡ người ta người ta có những hình ảnh người ta à, thấy người già yếu đi qua đường mình giúp người ta cũng là một cái việc thiện à, gặp cái người mà ta thiếu thốn cái gì đó mình cho người ta cũng là việc thiện chứ đừng nghĩ là phải đem một cái vật thực lớn để tới chùa mới là bố thế không phải cái đó là mình à, giúp chư tăng thôi ừ, thì cái nó cũng có phước lớn nhưng mà nó không phải là cái à, cái việc làm thường xuyên của mình hàng ngày mình có thể gặp nhiều cái đối tượng à, cơ nhỡ đói khát hơn là mình tới chùa ừ. thì thì nhân dịp này thì sư cũng chia sẻ một chút vậy đó thực ra rồi đạo phật thì nói không bao giờ hết được à, tu thì nó dễ nhỉ tu thì chỉ là lúc nào cũng giữ giới thì giữ cái chánh niệm à, còn nói rồi nó không cùng đức phật nói tới tam tạng kinh điển đọc mà trong trong vòng một tiếng hồ này là nửa tiếng này nó không hết được à, thôi thì tốt thế là nghe mỗi lời chút rồi đọc sách thêm rồi à, suy cái quan trọng là suy xét gọi là gọi là như lý tác ý đó để nó giúp cho mình có cái hiểu biết nó sâu hơn Đây, ừ. chúc mọi người à, ngày hôm nay được làm cái thiện pháp đó, thành tựu cái ước nguyện của mình Chân sư đã thương cho chúng con à, họ nhận lễ phẩm mà còn ban cho chúng con những cái lời nhắc nhở à, tu tập à, theo chánh pháp của chư Phật chúng con nguyện những điều đó sẽ là hạt giống bồ đề gieo trồng trong tâm thức chúng con từ hiện tại cho đến mãi mãi về sau để chúng con làm đó là phương tiện chúng con tu tập chúng con cũng xin nguyện hồi hướng phước được bố thí và nghe pháp này đến chư thiên đến thân bằng quyến thuộc nhiều đời kiếp cũng như kiếp hiện tiền à, đến tất cả chúng sanh à, đều được cùng chúng con à, chia đều cái phước à, cái quả phước này nam mô bút đà giá nam mô tham đà giá nam mô sanh à,